na nhường liên điểm cầm e ta ngư đu bó nhé na măn vì sư na nhường liên điểm tâm, e xiên bó nhé na măn ra cha na nhường liên điểm cầm Ganal kal deni na nhường đến liềm tâm e xin bồ nhé na mầm ta ra na cendol batin Janul jul darbatin Dong namnya ini jateng galtam ki bungana te mangli duble ne no phungtam purai to na te mangli lem si le ne no phungtam etanu du bo ne ji su na ngam leng lem tam ra cha nó nhường